Xin chào các bạn, hôm nay ờ, mình ờ, làm video hướng dẫn mọi người ờ, các bạn thực tập sinh Gino Chiu C thực tập sinh 1 năm, 3 năm, rồi năm chuyển đổi visa từ thực tập sinh sang visa gia đình một số các bạn thực tập sinh nữ thì sau khi mà muốn kết hôn với các bạn mà kỹ sư ấy mà muốn chuyển sang visa gia đình ấy thì nhiều bạn rất chi là nay hoay về các vấn đề thủ tục hôm nay thì mình hướng dẫn ờ, các bạn cách ờ, làm thủ tục như nào à, rồi thì các cái giấy tờ viết nào các đơn đủ như nào xin xin như nào thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể ở dưới thì mọi người xem và để ý kỹ từng các cái bước thao tác mình làm còn nếu bạn nào mà uh, có gặp vấn đề khó khăn thì có thể comment hoặc là gọi điện cho mình trực tiếp để mình hướng dẫn cụ thể hoặc không biết làm cái gì thì mình có thể làm hộ được mọi người xem ở dưới nhé vâng cái này thì ờ, lúc đấy mình đã nói rồi đấy đây là uh, mình sẽ hướng dẫn mọi người cái thủ tục uh, thực tập sinh kết hôn chuyển visa gia đình nha tại Nhật nha cái đầu tiên một là cái đơn xin chuyển visa này uh, cái đơn xin chuyển nhé nếu nếu như các bạn nào mà mà vi visa khi mà về nước à, chưa về nước mà vẫn vẫn ở làm nghiệp đoàn mà muốn chuyển visa thì là thì các bạn làm làm cái đơn xin chuyển nhé à. cái đơn này là cái mẫu sẵn là mình để xuống xuống chỗ phần comment đi các bạn là có nếu các bạn nào mà hết hạn một năm hoặc hai năm ba năm về lấy lên kin rồi thì các bạn là xin C chứ không phải là là hên cô nhá, không phải là đổi nhưng mà là xin mới thì lại khác còn đây là mình nói làm trường hợp là mình hên mình hên cô nhưng mình đổi từ đang tập từ tập sinh ghi lô chữ C sang sang visa gia đình nhá Đấy thì mau mau mình sẽ hướng dẫn được cái bản dưới hai là giấy tờ kết hôn nếu mà kết hôn bên Nhật thì các bạn phải có có kết kết hôn số bên Nhật hoặc kết hôn Việt Nam thì bạn phải có kết hôn Việt Nam xong có giới thiệu của đại sứ quán nha À, giấy xin nghỉ việc tại nghiệp đoàn hoặc hiện tại thì cái giấy tay sơ cự số mấy số thì cái đấy mình ờ, khi mà các bạn xin nghỉ việc công ty thì các bạn phải xin cái giấy này bắt buộc xin giấy này và cái giấy đồng ý của nghiệp đoàn anh nhá. ngày xưa mình không biết đâu cái thì bây giờ mình biết trong trong dục của của Nhật thì nó không có bây giờ nó có thêm một mục này này đôi số mê sổ trong trước khi các bạn à, lúc mà các bạn xin cái giấy tai số cự số, số mê này thì các bạn cũng xin luôn cái giấy đôi số mê sổ luôn nhé nhờ cái đoàn xin cho còn nếu mà nếu mà không xin người đoàn không xin được thì các bạn làm cái tờ đơn xin gửi lên công ty của các bạn nào ấy thì nếu các bạn nào không biết thì các bạn có thể comment mình hướng dẫn cái mẫu đơn đấy cái bộ đơn này phải tự làm nhá cái thứ năm là hộ chiếu của cả vợ và chồng copy nhá copy màu càng tốt cái thứ sáu là ảnh 3 x 4 3 tấm thứ ra hai tấm đủ Đó. À, cái thứ bảy là thẻ ngoại kiều của vợ và chồng thì uh, các bạn thực tập sinh thì các bạn ừ, photo một bản và hai mặt mặt trước mặt sau và cái, cái chồng của bạn là kỹ sư cũng photo hai mặt nhé giấy xác nhận cư trú là cái giấy Jimio là các bạn ra xin nhé nhá cái đấy mất 300 viên giấy ờ, giấy thuế thu nhập cũng ờ, mất 300 yên nhá ra cái phần ờ, chỗ mà hỏi các hỏi no JKG thì họ chỉ ra cái cái khu vực đấy các bạn để xin cái giấy no JKG của năm trước nghĩa là năm năm trước đấy nha và cái bảng lương 3 tháng gần nhất Curio Mensai là 3 tháng gần nhất mình nếu các bạn bây giờ là tháng tháng 2 thì các bạn xin tháng 1 tháng 12 tháng 11 ờ, đấy và cẩn thận hơn thì các bạn xin một cái giấy là à, cái giấy chỗ này phần 11 này là phần giấy diện công việc là là bạn các bạn hiện đang làm công ty nào đó, công ty ờ, các cái giấy này là các bạn nên ờ, công ty các bạn xin nhá dai số cự số mê sổ nên công ty và công ty là cấp cho nên không mất tiền và cái số 12 là số dư tài khoản ngân hàng này từ khoảng 30 đến 50 man uh, Zandaka Some cái số dư tài khoản ấy thì các bạn ra ngân hàng xong các bạn bảo với nó là ừ, dùng thẻ Ucho cũng được hoặc là các ngân hàng khác như UFG hay là hay là Zona hay các ngân hàng Kyoto Inco gì đấy thì các bạn bảo người ta bảo là cái uh, ờ, Zanaka Someso Hoshi thì là người ta cấp cho luôn chắc mất hai hôm nó sẽ gửi về nhà cho mình và cái cái 13 là cái sơ yếu lý lịch của hai vợ chồng từ khi quen nhau đến khi kết hôn ấy thì các bạn lấy tầm khoảng 6 bức ảnh xong các bạn ghi vào đấy à, chèn vào một cái file ở đấy xong bạn ghi thêm mấy cái mục mấy mấy chữ thứ nhập vào đấy là từ lúc kết hôn như này chụp ảnh khi nào khi nào đấy ghi thêm vào đấy à, thì đây là toàn bộ cái cái chỗ mà à, thực tập sinh ờ, kết hôn chuyển visa sang visa gia đình nha thì đây mình mình mở file các bạn nhìn nhìn qua cách điền cái ờ, cái file mà uh, mà cái đơn xin mà chuyển chuyển visa nhé chuyển thủ tục học sinh nhé còn nếu mà các bạn về nước rồi thì về nước nước rồi mà hết visa rồi ấy, thì các bạn là ờ, uh, là xin C nhá chứ không phải là Henco nhá Đó, đây thì cái mẫu đơn này ấy, đây mẫu đơn này nó làm ở trên này, này à, nó làm chỗ này này chỗ này mục này này thì là nó uh, mục này thì là cái mục Henco nhá yêu cả này xin C đấy thì ở đây thì nó vẫn như mọi khi thôi là cũng giống nhau hết à, ờ, Kokoseki là đất nước Việt Nam tôi là mưa ngày tháng năm sinh này à, đây là tên của người được ờ, mình cần bỏ lãnh này mình chuyển chuyển đổi này Ê, nam hoặc nữ này À, ở Việt Nam thì ở khu vực Lào thành phố Lào Thế khi cái người này thì là cái người có người thừa không nếu mà có con hoặc gì đấy thì có thì điểm vào đây mà không thì không điểm vào đây cái uh, cái uh, Sokugyo này là cái hiện tại ừ, cái người mà mình cần bảo lãnh là đang làm thực tập sinh đấy từ siêu C là thực tập sinh Thế địa chỉ ở Việt Nam Thế địa chỉ của người chồng ở bên Nhật này đấy. À, địa chỉ bên Nhật địa chỉ cái địa chỉ bảo à, địa của cái người mà ừ, đấy ở bên Nhật đấy, đó chỗ địa chỉ chỗ nào ấy đấy. À, số điện thoại rồi cái thẻ cái cái số hộ chiếu nhá chỗ này là khu, vực số hộ chiếu này ngày hết hạn hộ chiếu này ngày tháng năm sinh này ngày tháng năm của số hộ chiếu này và cái uh, Rai Juicy các cự là là trên cái cái thẻ gai của cái bạn đấy là là gì dịch siêu xe Gino một gì đấy ghi vào đây rồi thời hạn là bao nhiêu một năm xong rồi ngày hết hạn bao nhiêu ghi vào đây và cái tiếp theo nữa là cái giá trị card đồ của cái người đấy nhá cái người mình cần bảo lãnh là bạn điền cái giá trị card đồ bỏ thẻ thẻ gai ra ghi vào đây à, bây giờ mình muốn mục đích của mình muốn muốn chuyển visa sang là chuyển sang visa gia đình đúng không ca dung cự tay dài à, mục đích ghi vào đây là mục đích chuyển và mong muốn được mấy năm mà mục đích 35 và đây là mục cái cái à, lý do mà mình hen cô nhé là sau khi mình đã kết hôn và mình muốn chuyển ra trong gia đình và muốn sống ở Nhật đó, các bạn có thể chép chữ này nguyên chữ này và lại cho mình nha trong cái mục này thì bạn cứ lâu cho mình có phạm tội không thì lâu này thì đã có tiền án thiệt sự chưa thì cũng lâu hết nhá à, cái hai là có người thân ở bên Nhật không thì các bạn có tích vào đây có nhá tại vì có, có chồng nữa đó hoặc là vợ rồi đấy cái mục này là mục mà chồng hoặc vợ người bảo lãnh cái người mà bảo lãnh ấy. À, nếu nó chồng thì bảo lãnh vợ thì là chồng mà nếu mà vợ bảo lãnh chồng thì là vợ là tên này ngày tháng năm này bê tô năm mươi này xong là tên cây xạ và cái số hay như qua đồ nhá đó. Đó, tiếp theo tiếp theo là cái mục này là nếu mà các bạn kêu ở Việt Nam thì các bạn điền mục dưới nhá dưới ngày tháng năm còn các bạn kêu ở Nhật thì các bạn điền mục trên đó. Đó. ghi cũng ngày tháng năm ở đây và tích vào cái ô này cho mình nhá à, và dòng này thì tích vào lâu à, à. mấy dòng dưới này thì bỏ qua không cần thiết Thế cái phần mục về lên của cái chỗ mà người đại diện đi nộp giấy tờ ấy nếu mà nếu mà đổi mà các bạn hình mà đổi visa ấy đổi visa sang uh, thì các bạn lên điền điền là cái người chồng hoặc cái người vợ cũng được điền người cái người đi cùng phải là, là vợ nhá nếu mà đi đổi visa thì phải đi hai người nhưng không một người nó không cho không đồng ý đâu đổi vé đấy thì người đại diện thì các bạn điền tên bạn tên là chồng địa chỉ số điện thoại nếu mà vợ đi cùng thì điền tên vợ luôn đó số điện thoại như vào đây à, tiếp theo này à, người mà được bỏ được đổi visa này à, tên này sự thẻ gai này còn người mà đại diện này à, thì các bạn ghi tên các bạn vào đây xong rồi ngày tháng năm sinh quốc kịch thẻ gai và cái trên thẻ gai các bạn là nghề nghiệp là gì các bạn thực sự là kỹ sư ấy. Đấy, ghi vào đây visa bao nhiêu 35 đó xong rồi ngày thại khi ngày tháng năm nếu các bạn là chồng thì các ghi là chồng nếu mà uh, các, các uh, bảo lãnh vợ thì các bảo lãnh vợ thì bạn đi là chồng còn nếu mà bảo lãnh chồng bạn đi vợ nhá như đây nhá cái cái ờ, uh, cái mã số mã số cá nhân này cái mã số này là đây là mã số của công ty hiện tại các bạn đang làm chứ không phải số mã số cá nhân mà các bạn của bạn đâu nhé đây là cái mã số của công ty nhé đó. thì đây là tên công ty các bạn lên công ty và người ta cấp cho đó. rồi thì là khô rổ ở đâu thì nếu hông xạ hay gì đấy các bạn đều vào đây à, rồi ừ, hay là à, không tên si tên gì đấy nên các bạn phần này phần địa chỉ nhá còn có một là số điện thoại và lên siêu các bạn một năm thu nhập bao nhiêu đều vào đây nhá à, tiếp theo nhá thì ở đây thì cái giấy kết hôn ấy thì nếu các bạn kết hôn bên bên Nhật đấy thì các bạn phải cần có một cái bản dịch Đấy. và giấy chứng nhận của đại sứ quán Việt Nam nhé ở đây mình à, có mẫu này rồi nhỉ Đây. đây à, kết mình kết bên Nhật nha thì mình trích lục kết hôn bên Nhật có chữ ký của đại sứ quán Việt Nam nha à, xong mình à, tự in tự làm bản dịch hay các bạn nào không có mã bản có bản dịch này thì các bạn phải à, nhìn file của mình xong rồi tự in nhá tự làm nhá đó. đó còn cái quan trọng nhất ở đây này à, đây đây là cái cái này quan trọng nhất này cái giấy đôi iso meso này ờ, rất nhiều bạn không biết cách cách ghi như nào thì cái file đôi isometrial này à, mình à, để một cái file mẫu sẵn ở dưới thì các bạn cứ nhìn thấy các bạn à, đánh ra và các bạn copy về các bạn sửa tên là được xong bạn gửi công ty nó sẽ cấp cho một cái dạy đôi isometrial bởi vì các bạn chuyển từ thực tập sinh sang uh, ờ, visa gia đình phải cần có cái dấu này đó. bây giờ ngày xưa mình không biết đâu mới lên thì họ bảo thế đấy bây giờ mình biết có cái dấu này là có rất, rất được quan trọng Đấy, sau khi các bạn à, đang đang làm dở đang là thực tập sinh các bạn chuyển visa sang visa gia đình nên phải cần cái giấy này Đó, với một cái giấy tay số cự nữa tay số cự thì công ty cấp vào rồi còn cái giấy này thì nhiều công ty nó không cấp nhiều đoàn không cấp đâu Đấy, đây là và cái giấy sơ yếu lịch nhé sơ yếu lịch là rất chi quan trọng này nên bạn lấy là tầm 5 bức ảnh cho mình tầm 3 4 bức ảnh đấy sau mỗi bức ảnh thì các bạn à, ba bức cũng được các bạn điền ghi tên là thời gian mà các bạn quen nhau là ở đâu này à, xong rồi thì quá trình quen nhau xong kết hôn khi nào kết hôn ở đâu là ngày tháng năm các bạn điền ghi vào đây xong rồi các mục đích các bạn làm gì đấy các bạn ghi ở đây cho mình nhá đó Thế cái này các bạn không hiểu thì các bạn có thể comment xuống dưới xong mình sẽ hướng dẫn cho còn mấy cái mục như là à, cái mấy cái Nozkj Jashi này jimino Jiminorashi này Đấy, còn cái nữa là cái có mỗi quan trọng nhất là cái tai số cự số là xin ở công ty cái nghiệp đoàn này cái công ty mình đang làm ấy chứ không phải nghiệp đoàn đâu công ty mình đang làm mấy cái hai là cái đôi isomeso cũng xin ở công ty mình đang làm nhá phải xin luôn nhá ừ. còn cái cái ờ, giai sư cụ sâu mê thì lên lên công ty của chồng hoặc của vợ mình đang kỹ sư ấy, bạn đang làm này xin rồi đấy Zanaka ra ngân hàng đấy đây là toàn bộ quá trình mà giấy tờ cần thiết để các bạn chuyển đổi visa từ thực tập sinh Gino thì siêu C sang visa Kazu tay dài nhé chúc các bạn thành công nhé. mọi người ở phía dưới mà ai không hiểu mà ờ, cần tìm hiểu file gì thì thì nhắn tin cho mình là mình gửi file nhá